nhau khóc gặp nhau không muốn chăng mình bước qua đời nhau để lại thương đau để lại vết sâu khó xóa mơ được đâu mình đã từng hạnh phúc phải không em mình từng chung lối khổ đau lăn tiếng cùng mình đã luôn từng mơ à không thể chứ mình từng thề ước mãi không bao giờ sai mà có sao bao giờ đấy giờ đây bước qua đời nhau Rồi trái tim ta phải đau mỗi lúc vì nhau Và có khi nào em thấy tiếc nuôi về ngày xưa Vội vàng quá đêm mình mất nhau Ngày đấy ra anh và em chúng ta đi bầu trong Ngày đấy ra anh và em chúng ta được tình Ngày đấy ra anh tìm em mỗi khi ta giờ đây bước qua đời Rồi trái tim ta phải đau nhớ nhung vì nhau Và có khi nào em thân tiếc nuôi về ngày xưa Vội vàng qua đêm mình mất nhau Ngày đấy ra anh và em chúng ta I'm